Đừng quên rằng bạn là tấm gương phản ánh thái độ của họ dành cho bạn, vì thế hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé. Với những nỗ lực đang có, có thể thấy, con giáp tuổi Tý đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tài chính. Hôm nay nhờ có chính tài mà nhiều người còn kiếm được một khoản tiền khá khá nữa đấy. Thủy thổ xung khắc khiến sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, sức đề kháng yếu hơn nên rất dễ mắc bệnh. Bạn nên ăn uống nhiều hoa quả, rau củ hơn để cải thiện sức khỏe hiện tại nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. 2. Tử vi tuổi sửu Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi sửu nếu bạn muốn vượt qua căng thẳng trong mối quan hệ với một người nào đó ngày hôm nay, cách xử lý duy nhất là hãy thẳng thắn mặt đối mặt. Khi bạn chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành, bạn sẽ cũng được đáp lại với những điều tương tự nhé. Kiếp tài dự báo đây sẽ là ngày mà con giáp tuổi sửu cần phải hết sức cố gắng, nếu muốn hoàn tất một lượng công việc lớn như đã được giao phó. Trong trường hợp bạn đối mặt với những yêu cầu, đòi hỏi quá mức thì hãy thẳng thắn lên tiếng từ chối, để đối phương hiểu rõ những ranh giới mà họ nên chấp nhận. Thổ khí vượng nên sức khỏe của bạn phần nào đó bị ảnh hưởng, nhất là những hôm thời tiết thay đổi như những ngày này thì bạn không được quên chuẩn bị áo cẩn thận để thay đổi khi cần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. 3. Tử vi tuổi dần, Ngày tam hội xuất hiện cho thấy, người nào đó mà người tuổi dần hết sức quan tâm và yêu mến sẽ âm thầm xây dựng một mối quan hệ hay các kết nối mà họ mong muốn và trong đó có bạn. Ngày này rất tốt cho những buổi gặp gỡ, bàn bạc làm ăn. Một việc nào đó dưới tác động của thiên quan khiến cho con giáp tuổi dần nghĩ rằng mình là kẻ ngốc, bạn đang bị mọi người lợi dụng. Trên thực tế, không phải mọi việc không như bạn vẫn nghĩ đâu. Nên suy nghĩ khách quan hơn thì bạn mới tìm được giải pháp nhé. Mộc Thổ Sung khắc nhắc nhở bản mệnh nếu không muốn rơi vào phiền toái, hùng nghi, ghen tuông trong một mối quan hệ thì ngay từ đầu, hãy thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, những điều mà bạn muốn trong chính mối quan hệ này. Khi đối phương có thể tôn trọng bạn và ngược lại, thì mối quan hệ mới có thể phát triển tốt được. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Hôm nay Mão Thìn Tương Hại nhắc nhở người tuổi Mão muốn hạn chế các sai lầm thì bạn nên lập ra mục tiêu, kế hoạch và hết sức nỗ lực để có thể thực hiện chúng. Tuy nhiên bạn đừng quên rằng mọi thứ có thể không hoàn toàn diễn ra theo đúng ý bạn, nhất là trong tình huống còn có thể có nhiều thay đổi. Hãy suy nghĩ tích cực và linh hoạt hơn nhé. Những việc diễn ra ngày hôm nay phần lớn dựa vào may mắn mà chính quan đưa tới và tính ngẫu nhiên nhiều hơn là thực tế nhé người tuổi Mão. Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo một chiều hướng, và đến chiều thì lại thay đổi theo hướng khác, khiến suy nghĩ trong bạn dần trở nên khác biệt so với thời điểm ban đầu. Mộc thổ xung khắc gây ra những tổn hại liên quan đến tiền bạc của bản mệnh. Có thể là những khoản nhỏ thôi nhưng khi tổng kết lại có thể là một khoản lớn đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ. 5. Tử vi tuổi thìn Thìn thìn tự hình khiến những chuyện xảy ra trong quá khứ có thể gây cho người tuổi thìn những liên tiếp khiến cho tâm trạng bạn có một chút thiếu tích cực ngày hôm nay. Bạn cũng đừng quên rằng đây hoàn toàn không phải thích hợp cho những mâu thuẫn, tranh cãi và làm căng thẳng hóa quan hệ. Thái độ của con giáp tuổi thìn ngày hôm nay có phần cứng nhắc, bạn bướng bỉnh và khăng khăng làm mọi việc theo ý mình khi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tỷ kiên. Hẳn nhiên bạn thoải mái với điều này, nhưng người nào đó sẽ không vui chút nào trước cách hành xử của bạn đâu. Nên linh hoạt hơn thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Thổ khí vượng khuyến khích bản mệnh nên tránh xa những việc nặng hoặc những tác nhân gây căng thẳng cho bạn trong ngày này. Khi sức khỏe hồi phục thì bạn có tiến hành việc gì cũng thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên ấn thắp lửa cho những sáng tạo, suy nghĩ táo bạo để người tuổi Tỵ có thể áp dụng chúng vào trong công việc, nhất là những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật, Thế nhưng bạn cần phải biết rằng để áp dụng vào thực tế thì không phải ý tưởng nào cũng khả thi, bạn phải sớm loại bỏ những cái không phù hợp một cách có chọn lọc. Hỏa thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện vận trình tình cảm hiện tại khi bạn đã chịu khó nhìn về mặt tích cực của con người đối phương. Từ đó, bạn biết nên và không nên làm gì để bảo vệ tình yêu của hai người. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thai phụ, dương nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó,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 Hôm nay rất tốt cho ai muốn thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc cải thiện cấp bậc trong sự nghiệp của mình. Ngũ hành tương sinh dự báo có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của bạn trở nên tốt đẹp bất ngờ. Hơn nữa, bạn được sống thật với con người, với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 12 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, thìn, 8. Tử vi tuổi mùi. Kiếp tài khiến cho ngày hôm nay của người tuổi mùi có phần tâm trạng, mỏi mệt bởi vì bạn không tìm được sự ủng hộ mà bản thân mong muốn từ những người xung quanh, đặc biệt là người vốn thân thiết, gần gũi với mình. Nếu tìm sự đồng cảm là khó khăn thì cũng đừng đặt nặng điều đó quá mức, hãy học cách độc lập và thoải mái với những quyết định của riêng bạn. Chỉ khi bạn tự biết cách làm mình vui vẻ thì mới có thể thu hút những niềm vui, may mắn về mình. Do đó, dù đang đối mặt với hoàn cảnh nào thì cũng nên học cách tư duy tích cực bạn nhé. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, xây cất nhà, chỗ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Bạn nên lưu ý việc này để tránh gây ra những tác nhân xấu cho cuộc sống của mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp giúp cho tình cảm của người tuổi thân ngày càng tăng tiến để những cặp đôi thêm phần kết nối, có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Người độc thân đã sẵn lòng cởi mở hơn để thu hút những người phù hợp về mình, hứa hẹn bạn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn. Con giáp tuổi thân mong muốn có một ngày thực sự thoải mái và dễ chịu, và may mắn thay thì bạn có được sự ủng hộ của thực thần nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lời khuyên cho bạn là đừng nên đưa ra một quyết định Lựa chọn nào ở thời điểm này, hãy cho mình cơ hội vào thời gian sau đó khi bạn đã suy tính với đủ thông tin khác nhau. Kim thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. Có người còn được người thân cho tiền, chỉ bạn cách gia tăng lợi nhuận cho việc làm ăn hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. 10. Tử vi tuổi dậu. Lục hợp mang lại các điều kiện thuận lợi, trong các mối quan hệ để người tuổi dậu có thể thực hiện một số việc liên quan trong công việc, hoặc bạn nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè, người thân khi gặp khó khăn. Mọi việc diễn ra ngày hôm nay dưới tác động của thương quan khiến con giáp tuổi dậu rơi vào tình huống khó khăn, đòi hỏi có suy nghĩ tích cực, đồng thời đừng quá tham lam, hấp tấp. Với mỗi bước đi, hãy có sự thận trọng cần thiết để tránh những sai sót không đáng có có thể khiến bạn cảm thấy tiếc nuối sau này. Ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bạn bật đèn xanh với người đã theo đuổi bạn đã lâu. Nếu bạn đang thích ai đó thì có thể khéo léo ngỏ lời để xem phản ứng của đối phương là như thế nào. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất Lục xung cho thấy mâu thuẫn trong gia đình có thể đẩy mối quan hệ của người tuổi tuất và những người yêu thương rơi vào những căng thẳng không đáng có. Tuy nhiên nếu bạn có cách suy nghĩ tích cực và đừng quá vướng bận vào những chuyện lặt vặt, thì bạn sẽ thấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa mà thôi. Tỷ kiên dự báo, có thể người tuổi tuất sẽ phải đương đầu với một người nào đó, đối tượng mà bạn đã nghĩ rằng không còn bất cứ liên lạc hay quan hệ nào, sau những căng thẳng xảy ra trong quá khứ. Chuyện đã qua thì đã xa rồi, hãy cố gắng tập trung vào hiện tại và suy nghĩ mọi việc thực tế hơn để giải quyết mọi thứ cho tốt nhé. Thổ khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên quan tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình. Đừng chủ quan tự cho rằng mình đang khỏe nên tự pha sức bằng việc thức khuya, ăn uống thiếu khoa học. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. 12. Tử vi tuổi Hợi. Thiên tài giúp cho con giáp tuổi Hợi có cơ hội cao để cải thiện tình hình tài chính hiện tại, để bạn có thể bước sang một nấc thang mới, Thế nhưng làm việc gì cũng phải từ tốn, đừng vội vàng hay tham lam quá bạn dễ để lại hậu quả không tốt về sau này. Thủy thổ xung khắc tác động tiêu cực tới tình cảm của hai người, bạn nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình. Việc thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ là nguyên nhân chính yếu, hãy cố gắng hóa giải mâu thuẫn đi nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can mậu, ngày can mậu không chỉ bệnh ở bụng. Bản mệnh lưu ý để không tác định lên vị trí này bạn nhé.